Vâng, xin chào thể anh em nhé à, video hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm áo đổi bài của cơ sở Tấn Quân Casino đây là một chiếc à, áo phông sản phẩm này thì à, giúp anh em à, trao đổi các lá bài hiệu quả kín đáo mà rất an toàn như là trong sân chơi đặc biệt là các trò chơi như là liêng ba cây hay bạch cào thì anh em sẽ hao đi một lá bài Đấy, trong quá trình hao lá bài rồi thì ta sẽ đổi lá bài mình hao được sang những cái ván bài khác để có điểm số cao hơn thì hiện tại chúng ta mặc là, là một chiếc áo ờ, đổi bài không đổi bài của cơ sở tấn công casino thì anh em phải nhìn qua một chút về mẫu mã Đấy. mặc rất là đẹp rất vừa vặn luôn thì ờ, cơ sở có rất nhiều các ờ, dòng size dành cho anh em từ 40 cân đến 50 à, cân 60 cân hoặc là 80 cân anh em đều có thể sử dụng áo phông dùng bài được à, bây giờ tôi sẽ dẫn em cách dùng cái áo phông này sản phẩm này ấy thì à, khi chơi bài tôi nói trước đầu đầu rồi là khi chơi bài anh em hao đi là ba bất kỳ ví dụ là những ván bài điểm số nó xấu anh em không theo anh em sẽ hao đi đấu ra bài đi đây chúng tôi lên với bài này là điểm số 7 điểm bài đúng không? bảy điểm bài nếu mà tôi có thể bỏ ván này tôi sẽ hao cái gì đi thì trong quá trình hao tôi chỉ cần làm tác à, gọi là quẹt tay qua xong tôi cho lá bài à, nào muốn đấu đi tôi bỏ xuống cùng tôi để cái chữ V này Đấy. quẹt qua một phát này là tôi đã đấu thành công và khi dấu đi bài đi rồi tôi sẽ nhớ cây à, mình giấu đi là cây gì để mình sẽ đổi sang những món bài khác điểm số cao hơn ví dụ bây giờ tôi đấu cái gì đi đấu cái gì rồi thì à, tôi sẽ à, chờ đợi cơ hội để đổi cái gì sang một uh, bài khác đây ví dụ đây một ván bài uh, có 5 một cây gì một cây k chỉ 5 điểm bài thôi và tôi đã giấu cây gì rồi sẽ đuổi cái năm sang cái ly để tôi có một điểm số là rất cao cho cái ảnh trong chơi riêng cái ảnh tổng số rất cao rồi à. Đấy. chuyển quẹt cho phát này là xong Đấy. rất nhẹ nhàng đã thành công anh em sử dụng cái áo đổi bài này thì anh em yên tâm lúc nào anh em cũng là người chiến thắng bởi vì uh, anh em chưa xanh chín anh em có thể là gặp đen tùy đen thì anh em vẫn chỉ chịu vấn bài thế thôi nhưng mà anh em đã dùng cái sản phẩm của bài này thì lúc nào điểm số của anh em lúc nào cũng cao một thay ba liêng ván này điểm số cao tôi không đủ ờ, nữa đây ví dụ ván bài này tôi đang có là 4 điểm bài 4 điểm bài thì ờ, tôi ờ, nếu mà đang gặp dây đen ấy thì mình thua đúng không nhưng mà mình biến đổi cây di sang cây năm là mình đã có một ván bài khác điểm số cao hơn và cơ hội chiến thắng mình là cao hơn đây chúng ta nhẹ nhàng này đấy đã xong chúng ta đã có tấm bài hoàn toàn mới chín điểm bài chỉ cần à, một động tác nhẹ nhàng chúng ta đã thay đổi cục diện luôn nếu mà chơi thanh chín anh em sẽ bị à, thua tha rất nhiều đây loại vấn đề này Đấy, chúng ta lên được cây à, quy cây ca cây bảy mà ta có cái ghi người rồi chỉ cần động tác nhẹ nhàng như này anh em đã biến đổi thành công đấy. khi chơi anh em chỉ cần động tác uh, quật tay qua phát này đấy, anh em đã biến đổi thành công và anh em đã có vấn uh, à, liêng simika anh em sử dụng áo không được bài này anh em uh, chơi thì anh em uh, an tâm hơn vì khi đó các cuộc chơi anh em uh, sẽ biến đổi ván bài đó thay đổi liên tục làm cho anh em có hội thắng cao hơn trong sân chơi à, ngoài áo phút đổi bài ra thì à, đại lý tấn tuân casino còn có rất nhiều các sản phẩm khác dành cho anh em chơi à, bài lá nói riêng và các à, trò chơi công nghệ có việc nói chung Đấy, anh em nào mà có nhu cầu về các sản phẩm à, cờ bạc bịp thì hệ tôi qua số điện thoại trên màn hình đại lý tấn tuân casino có hai cơ sở bán hàng đó là bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em có thể lên tận cơ sở để trực tiếp thử hàng để kiểm tra chất lượng sản phẩm sản phẩm của đối tượng casino ấy thì bảo hành cho anh em và anh em được phép à, đổi trả trong à, vòng một tháng nếu mà sản phẩm có chất lượng Đấy. chúng ta đang có điểm số là 5 điểm bài ta sẽ biến đổi cái táo đi Đó. ta làm bài luận ta sẽ biến đổi cây uh, ờ, 4 sang cây 7 ta có 8 điểm bài rất nhẹ nhàng Đấy. một động tác nhẹ nhàng ta, ta có vấn bài thủ cao đây là cục diện ừ, trong sân chơi không thay đổi anh em từ người thua trở thành người thắng chỉ còn một tác nhẹ nhàng rồi thì à, ngoài cái à, sản phẩm này ra ấy, thì à, lý còn có cái tay nghề thật sự tức là có những thầy thợ dạy tay nghề anh em nào mà muốn học tay nghề thì có thể lên cơ sở để học ừ, alo chúng tôi có số điện hình chúng tôi có những thầy thợ dạy anh em cách làm bài cách chia bài để có một điểm số cao hơn nhưng anh em không muốn dùng thì cũng ngại em được dùng tay học tay nghề được em thấy chưa khi chúng ta chơi cái uh, sản phẩm áo uh, đồ bài này chúng ta luôn là người chiến thắng nhẹ nhàng thôi chúng ta đã đủ thành công chúng ta vừa được có 3 điểm bài chúng ta có 7 điểm bài điểm số uh, anh em thay đổi liên tục nên là trong uh, cuộc chơi anh em nó không bao giờ bị thua Nếu có thua thì anh em cũng có thể tìm thấy được thì uh, không nên không nên là em cứ chờ vào cái uh, à, đổ đen đổ đen thì anh em không thắng được uh, cảm ơn anh xem video của tôi uh, xin chào anh em